Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Video này thì mình sẽ sử dụng có nét Vẽ những nét mảnh Sau đó thì mình sẽ tô lại Cũng là một cái mẫu Halloween đơn giản ha mọi người Đây là một ngôi nhà ma này Đơn giản thôi đó mình tô Mình tô thì mình sử dụng ờ, Mình lấy nhiều sơn lên màu đen ha màu đen và màu cam nét này thì mình cũng phải lấy nhanh tay một chút nha Đây cây này Màu đen hết luôn Nhìn cho nó ma mị Mình tước nhẹ nhẹ lên Mình cộng cỏ đó Cái này giống như cây thánh giá bây giờ mình sẽ sử dụng có nét màu trắng nha mình viền lại mình đi nét nét mạnh hơn mình viền lại này mình tô giống như cái cửa sổ đúng không giống như cái cửa ấy đó đấy tông chủ đạo vẫn là trắng đen mình sẽ sử dụng màu vàng bên trên là cửa sổ này nó giống như hai con mắt vậy đó đây là cái cánh cửa ha mình sử dụng một chút kim tuyến à, nhũ mình điểm vô ha Vậy là đã xong mẫu Halloween ngôi nhà Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo